Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bồ Công Anh tin tức tổng hợp, nơi sẽ gửi đến các bạn những thông tin mới lạ và hữu ích nhất. Những bài học lớn lao của cuộc sống đôi khi lại ẩn chứa trong những khoảng khắc rất đời thường của cuộc sống hàng ngày và không bao giờ là quá đủ để ta không ngừng cóp nhật cho bản thân những bài học đáng giá từ cuộc sống. 10 câu chuyện sau đây tuy ngắn nhưng là 10 bài học làm người giản đơn mà sâu sắc đúng với muôn đời. Câu chuyện 1 Một người đi tìm việc làm Trên hành lang đến phòng phỏng vấn Thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất – và bỏ vào thùng. Vị phụ trách phỏng vấn vô tình nhìn thấy, bèn quyết định nhận anh vào làm việc. Hóa ra, để được khen thưởng thật là đơn giản. Chỉ cần tập rèn luyện những thói quen tốt. Nhiều hành động có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nó lại phản ánh giá trị tốt của một con người và đem lại sự nể trọng của những người xung quanh. Câu chuyện 2 Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào, lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt, vừa đẹp như mới mua liền đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. Hóa ra, để thành đạt trong đời thật đơn giản. Chỉ cần được làm điều mình thích, vất vả một chút cũng chẳng sao. Có những hành động không vụ lợi, mang cái tâm trong sáng, đôi khi sẽ đem lại những điều may mắn trong cuộc sống. Câu chuyện 3 Một em bé nói với mẹ Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp. Bà mẹ hỏi, ơ, sao con lại khen mẹ như thế? Em bé trả lời, bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận. Hóa ra, muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản. Chỉ cần không nổi giận là được. Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế, người xưa mới khẳng định rằng tâm sinh tướng. Bởi vậy, muốn để trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé. Câu chuyện 4 Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng. Bạn bè nói với ông ta Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế. Sống cây này tự nhiên cũng phát triển ông chủ nói. Tôi dạy dỗ con cái, chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp. Hóa ra, dằn dạy con cái rất đơn giản, cứ để tụi nó chịu khổ chút xíu. Cách dạy con nên người tốt nhất là để chúng tham gia lao động, để chúng hiểu được giá trị lao động và thông cảm với sự vất vả của cha mẹ chúng. Câu chuyện 5 Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh – làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ? Một người nói, bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ. Người khác nói, bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất. Kẻ khác lại nói, bắt đầu tìm từ điểm cao nhất. Đáp án huấn luyện viên đưa ra là làm từng bước. Từ đám cỏ đầu này đến đầu kia. Hóa ra, phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10. Câu chuyện 6 Một cửa hàng đèn thường sáng trưng Có người hỏi Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy? Dùng rất bền. Chủ cửa hàng nói Đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi. Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi là được. Câu chuyện 7 Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở Con nhái ở bên đường trả lời Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường Nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí Hóa ra, để được an toàn thật đơn giản – chỉ cần tránh xa lười biếng. Hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành. Đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình. Câu chuyện 8 Có một con gà nhỏ đang tìm cách phá vỏ trứng để chui ra. Nó chần chừ e ngại, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem xét sự đời. Đúng lúc đó, một con rùa đi ngang qua, gánh trên mình chiếc mai nặng nề. Thấy thế, con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng ngay lập tức. Hóa ra, muốn thoát ly gánh nặng cũng thật đơn giản. Dẹp bỏ cố chấp thành kiến là được. Muốn thoát đi gánh nặng trên vai trong cuộc sống, đừng có chần chừ mà nên dứt khoát ngay như chú gà trong câu chuyện này. Câu chuyện 9 Có mấy em bé rất muốn được khen là bé ngoan và được nhận quà, Ông lão đáng kính trong làng cho mỗi em một chân đèn và dặn trong lúc chờ ông trở lại, hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, không thấy ông lão quay trở lại. Tất cả các em bé đều bỏ cuộc. Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng, dù cho ông lão không đến. Mọi người đều chê em dại. Kết quả, chỉ có em được trở thành bé ngoan, biết vâng lời và được nhận quà. Hóa ra, để làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có tấm lòng thật thà, tận tụy vì ông trời có mắt và rất công bằng. Câu chuyện 10 Chàng thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần. Đúng lúc ấy, một con nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn. Vị thần nói với chàng thanh niên – con tắm rửa cho nó dùng ta. Chàng trai kinh ngạc, con đi học chứ đâu đi chăn trâu. Vị thần nói, con không chăm chỉ vâng lời thì làm môn đệ của ta thế nào được. Hóa ra, biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần một lòng thành thật phục vụ. Hãy biết làm cả những công việc lấm lem, bùn đất dây bẩn, chứ không chỉ là lý thuyết suông. Đó chính là cách để bạn gần bùn